Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh bán hàng của ô tô Kiên Anh trên YouTube và trên Fanpage. Chúng tôi rất là trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã luôn luôn ủng hộ cũng như là theo dõi kênh trong suốt thời gian qua. Hãy à, tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng một lượt like, một lượt chia sẻ cũng như là đăng ký kênh của chúng tôi để luôn là người đầu tiên là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kiên Anh. Tất cả những cái lượt đăng ký của quý khách đều được chúng tôi đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định. Trong chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay, ô tô Kiên Anh trân trọng giới thiệu đến à, quý vị à, một chiếc xe 7 chỗ đến từ thương hiệu của Malaysia. Đó là chiếc Mekong Proton sản xuất năm 2008 7 chỗ số sàn máy dầu 2.8 Cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu Chiếc xe này à, hiện nay đang được ô tô kinh anh bán với giá là 128 triệu đồng Vâng chỉ 128 triệu đồng thôi Chúng ta đã sở hữu một à, chiếc xế 7 chỗ số sàn máy dầu cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu Chiếc xe này có cái form dáng nó giống hệt như là chiếc uh, Toyota Fortuner Sau đây thì à, chúng ta cùng à, xem à, cái ngoại thất của chiếc xe này xem như thế nào nhé Đấy như quý vị thấy thì toàn bộ ngoại thất của nó màu bạc Nhìn khá là đẹp Sơn xe cũng cũng còn khá là zin Trên 80% chỉ dậm tút vài cái vị trí gọi là có quẹt thôi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 cụm đèn pha đây cụm đèn pha bên phụ với à, dạng à, đèn pha halogen dạng đèn lớn cực kỳ là sáng chiếu sáng rất là xa tích hợp đèn à, sinh nhan đèn sương mù ở phía dưới cản trước với dạng là đèn bi cho nên là bám đường rất là tốt mặt ca lăng của nó với cái tấm tản nhiệt đã được mạ chrome đây là cụm đèn pha ở bên uh, tài Đấy toàn bộ đèn vẫn là đèn zin theo xe Đèn gầm cũng vậy Dạng ờ, đèn bi lông Cho nên là cực kỳ là bám đường Còn đây là cụm bánh xe ở Bánh xe trước ở bên tài Mâm đúc 6 chấu dạng xoắn Rất là chắc chắn Đấy Sơn của mâm xe vẫn là sơn zin Chưa hề có cái sự gọi là biến dạng hay là uh, chảy xác trước nhiều toàn bộ uh, ờ, học rẻ cua lốp rất đẹp rất là phẳng phiu chúng tôi uh, luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí cho quý khách đặc biệt là những cái vị trí mà có thể ảnh hưởng đến chất lượng của xe học rẻ các cái tấm nhựa cực kỳ là chắc chắn chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả đây là dòng xe mang thương hiệu của Malaysia lắp ráp ờ, do ô tô Mekong lắp ráp tại Việt Nam. Đèn sinh nhan trên thân xe vẫn còn hoạt động rất là tốt. Gương được chỉnh điện. Các cái à, tay nắm cửa cũng đã được à, ốp à, inox mạ chrome rất là sáng. Toàn bộ các đường gân chỉ trên xe vẫn còn rất là sắc nét. Chưa hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh cả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 quay cận cảnh rồi cũng bị thấy không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét cả tắp bi cửa loa rất là hay các cái à, nút bấm cửa kính tay nắm cửa mở cửa rất là nhẹ nhàng hệ thống bản lề quý vị thấy còn cực kỳ là chắc chắn đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng khung cửa các cái à, hệ thống à, giòn cao su cái cầm cũng khá là tốt đây là dòng xe máy dầu nữa cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu theo như trải nghiệm của chúng tôi thì chiếc xe này chỉ tiêu thụ khoảng độ 6 cho đến 7 lít dầu trên 100 km ghế tài xế vị trí ngồi rất là rộng rãi thoải mái đã được à, bọc da 5D mới bọc cực kỳ là đẹp vô lăng ba chấu cũng có hỗ trợ các cái uh, phím uh, điều khiển và tay lái trợ lực cho nên đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng các cái uh, phím điều khiển gương trái phải và các cái đèn vẫn còn hoạt động rất là tốt hệ số sàn 5 cấp ra vào số cực kỳ là nhẹ nhàng không hề có cái hiện tượng gì là sóc số cả thắng tay Màn hình cảm ứng DVD 7 inch Có đầy đủ các cái tính năng như là nghe nhạc, xem phim Giúp cho chúng ta có những ờ, giây phút thư giãn khi mà giải trí trên xe Hệ thống ờ, điều hòa hai chiều Tự động Làm lạnh rất là nhanh Khoang nội thất mát rất là rất là mát toàn bộ uh, mặt uh, tắp lô quý vị thấy các cái tấm nhựa cực, kỳ đẹp cam kết là xe này chưa à, một ngày chạy dịch vụ hay là taxi không hề có cấn động hay là ngập nước đó là cam kết của chúng tôi về chiếc xe này trần 5D mới nập mới lập hệ thống uh, dàn lạnh ở trên trần xe cho nên là cái khoang nội thất cực kỳ là mát mát rất là nhanh Toàn bộ hàng ghế phía trước cũng đã được ờ, bọc da 5D rất là đẹp. Vị trí ngồi rất là rộng rãi và thoải mái. Còn đây là cánh cửa sau ở ờ, bên tài quý vị. Đấy. Tắp bì của nó vẫn còn khá là đẹp. Các cây nút bấm, tay mở khóa, kính vẫn là kính zin. Hệ thống keo chỉ còn khá là đẹp đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào chúng tôi quay chi tiết mọi vị trí đặc biệt là những vị trí mà có thể ảnh hưởng đến chất lượng của xe cho quý vị à, có thể quan sát qua cái à, video clip này thì à, quý vị cũng có thể cảm nhận được 70 đến 90 phần trăm về giá trị của chiếc xe hệ thống bản lề đây bật lên xuống cực kỳ là đẹp chốt khóa cột cũng như là khung cửa không hề có cái hiện tượng gì là móc méo hay là cong vênh cả chúng tôi cam kết là xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước hàng ghế phía sau rất là rộng đều được uh, chủ nhân bọc ra 5D còn mới chiếc xe này ờ, rất là phù hợp cho chúng ta uh, cho những gia đình uh, 5 đến 7 người ta có thể di chuyển trên chiếc xe này đi chơi nhân cái dịp Tết này hệ thống trần lạnh phía sau trần 5D mới lập lại rất là đẹp nhân dịp à, Tết Nguyên Đán à, sắp đến rồi thì chúng tôi sẽ bán nhanh cho quý khách những khách nào à, khách hàng nào quan tâm hãy nhanh tay nhấc máy gọi chúng tôi để sở hữu chiếc xe này 0983 457763 hoặc 085 88 44999 với giá là 128 triệu đồng. Giá trên đã bao gồm rút hồ sơ cũng như là vận chuyển cho quý khách trên toàn quốc. Đây là bánh xe sau ở bên tài. Đấy, vỏ xe còn mới, mới thay. Mâm đúc 6 chấu dạng xoắn. Cực kỳ là chắc chắn. Toàn bộ hệ thống ờ, hộc rè cực kỳ là chắc chắn cua lốp này. Rất là phẳng phiu các cái à, tấm à, nhựa trong hộp xe không hề có cái hiện tượng gì là mục mọt hay là nứt vỡ cả cục đèn sau ở bên phụ à, bên tài với nổi bật với cái nền màu đỏ màu vàng và màu trắng ba đèn một liền một khối như quý vị thấy thì vẫn là zin theo xe Đây là cảm biến lùi Có tích hợp cảm biến lùi hai bên Giúp cho quý khách lùi xe một cách an toàn Dạng à, Dòng dòng xe thể thao DX2 Mekong Proton Đây là cốp ở phía sau không quý vị Đấy, quý vị thấy cực kỳ là rộng ta nhìn lại toàn bộ cái khoang nội thất của nó rất là rộng rãi 8 chỗ ngồi trần 5D ghế đã được à, bọc ra lại khối màu à, cũng khá là đẹp đây là nắp của cốp cực kỳ là chắc chắn toàn bộ cái dàn đồng dàn chassis vẫn còn dấu niêm phong này dấu đinh tán của nhà sản xuất này các cái cây chống bằng thủy lực vẫn hoạt động rất là hiệu quả hệ thống bản lề này đấy vẫn còn rất là rõ các cái dấu đình tán chúng tôi luôn luôn quay chi tiết à, về chiếc xe để à, cho quý khách có thể cảm nhận à, trước khi quyết định mua chiếc xe này Đây là cụm đèn à, hậu ở bên à, phụ đây Vẫn là zin Rất là trong Không hề có cái hiện tượng gì là hoen nố hay nứt vỡ cả Cả bên lùi ở bên à, phụ Vẫn hoạt động rất là hiệu quả Còn đây là bánh xe sau bên phụ đây Đấy Mâm đúc 6 chấu dạng xoắn Rất là chắc chắn Quay cận cảnh cho quý vị thấy Vỏ xe Mới thay với cái vỏ xe này thì chúng ta có phải à, chạy 40 à, 50 vạn cây nữa mới, mới cần phải thay thế hệ thống cua lốp cực kỳ là phẳng phiu không hề có cái hiện tượng gì là móp méo hay là cong vênh cả chúng tôi cam kết là chiếc xe này chưa hề có đâm đụng hay là ngập nước không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi Đấy, các cái tấm à, nhựa ở trong hộc rè rất là sáng còn đây là cánh cửa ở bên phụ cánh cửa sau toàn bộ keo chỉ như quý vị thấy vẫn còn rất là đẹp chưa hề có cái sự à, mất mát nào cả hệ thống bản lề đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng không hề có cái dấu hiệu gì là gì xét hay là mục mọt cả tắp bì các cái nút à, cửa kính tay nắm cửa da cũng đã được vọc da 5D hàng ghế phía sau này có thể à, mở lên mở xuống rất là dễ dàng Đấy. vị trí ngồi cực kỳ là rộng rãi đây là hàng ghế thứ hai còn đây là hàng ghế thứ ba này Đấy, toàn bộ hàng ghế đều được bọc da 5D cái bộ à, da này cũng ờ, mấy triệu rồi mười mấy triệu rồi đây là cánh cửa sau ờ, à, cánh cửa trước ở bên à, phụ đây đấy toàn bộ keo chỉ còn zin không hề thiếu một phân đoạn nào cả chỉ với giá là 128 triệu đồng một cái giá cực kỳ là hợp lý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 085 88 44 999 để ưu tiên được giá tốt nhất nhé Chúng ta xem lại toàn bộ khoang nội thất của chiếc xe này Đấy Toàn bộ các hàng ghế Rất là rộng rãi Đều được à, bọc da 5D còn mới Giàn lạnh ở phía trên Hai giàn lạnh độc lập Cực kỳ là mát Làm lạnh rất là sâu Bây giờ chúng ta cùng à, theo dõi phần máy của chiếc xe này xem như thế nào nhé Và bây giờ chúng ta cùng xem à, phần máy của chiếc xe này nhé Đây là phần máy của nó này quý vị Đấy Toàn bộ hàng à, máy vẫn còn rất là đẹp Rất là khô ráo, sạch sẽ Không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhất cả Đây là máy đã được turbo nghe quý vị Dòng máy này đã được turbo rồi Cho nên lại càng tiết kiệm dầu nữa Đây là nhãn hiệu của nó đây đấy bình ắc quy còn khá là đẹp máy nổ rất là nhẹ nhàng toàn bộ khoang máy vẫn còn rất là khô ráo sạch sẽ không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhất cả cốp nắp của cabo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 Bây giờ thì chúng ta cùng à, theo dõi phần à, gầm của chiếc xe này nhé Đó, đây là phần gầm ở bên phía à, tài này quý vị Đấy, toàn bộ gầm xe Dàn đồng, dàn gầm, khung gầm Cực kỳ là chắc chắn Không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là hàn vá cả chúng tôi luôn luôn quay chi tiết những cái à, vị trí mà có thể ảnh hưởng đến chất lượng của xe trước khi giao xe cho quý khách chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ cho nên là quý khách yên tâm sử dụng mua xe về là sử dụng ngay không cần phải trang bị thêm một cái hạng mục nào cả tất nhiên là nếu như quý khách nào muốn trang bị thêm thì vẫn có thể uh, trang bị thêm ví dụ như là camera lùi hay là trang bị uh, các cái uh, màn hình mạng vân vân còn hiện nay thì nó mới có cái màn hình cảm ứng DVD thôi và cái cảm biến thôi cảm biến lùi thôi còn sau đây là phần gầm quay từ ở phía sau xe này đấy bánh sơ cua đây hệ thống uh, giảm sóc các cái đầu rô tin đều được chúng tôi uh, kiểm tra rất là kỹ trước khi giao xe cho quý khách cho nên là quý khách yên tâm sử dụng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 vì như, như quý vị thấy thì à, đây là dòng xe máy dầu tuy nhiên thì à, cái tiếng ồn của nó cũng không quá là lớn tất nhiên là không được như máy xăng máy nổ rất là êm dòng xe 7 chỗ máy dầu giá chỉ 128 triệu đồng giá nó ờ, còn chưa bằng một chiếc ờ, xe máy Honda SH rất là rộng rãi xe cũng ờ, có trang bị cái tay lái trợ lực cho nên là khi qua những cái khu cua đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng màn hình DVD 7 inch có đầy đủ các cái tính năng như là nghe nhạc xem phim toàn bộ hàng ghế đã được uh, bọc ra lại phối màu rất là đẹp rất là mới trần 5D cực kỳ là mới mới lập lại chỉ với 128 triệu đồng chúng ta đã sở hữu một uh, chiếc xe hộp 7 chỗ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 các cái ờ, tấm nhựa ở trong ờ, khoang nội thất còn khá là đẹp dòng xe này nó giống như là chiếc ờ, Fortuner của Toyota tuy nhiên thì cái hàng ghế nó thiết kế rộng hơn cái vị trí ngồi rất là thoải mái hàng ghế thứ nhất hàng ghế thứ hai toàn bộ hàng ghế đã được bọc da lại như mới đây là ghế thứ ba rất là rộng da ghế đã được à, bọc da 5D khá là đẹp phải nói là chủ nhân này cũng à, giữ gìn xe khá là tốt toàn bộ à, khoang nội thất cực kỳ là rộng rãi tay nắm cầm học để đồ cần số sang số rất là nhẹ nhàng không hề có cái hiện tượng gì là sóc số cả tôi đang uh, trải nghiệm chiếc xe này ở công đường uh, nội ô thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để uh, cho quý vị thấy chiếc xe này uh, chạy rất là bốc. Chỉ với 128 triệu đồng, ta đã sở hữu một chiếc xe hộp 7 chỗ, máy dầu cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Chúng ta biết là giá dầu bây giờ thì bao giờ cũng rẻ hơn là, là giá xăng. Cho nên là chiếc xe này những anh chị nào mà mua về có, vẫn có thể chạy dịch vụ được hoặc là anh chị nào mới tập lái chúng ta mua về để chúng ta lái xe cho quen trước khi uh, chúng ta sở hữu uh, chiếc uh, xe mới như vậy quý vị vừa xem video clip giới thiệu về chiếc xe Proton sản xuất năm 2008 8 chỗ số sàn máy dầu giá chỉ 128 triệu đồng quý vị nào à, quan tâm hãy nhanh tay nhấc máy gọi chúng tôi qua hai số điện thoại 0983 457763 hoặc là 085 88 44999 để ưu tiên được giá tốt nhất hoặc là quý vị anh chị có thể đến địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để à, chúng ta trải nghiệm thực tế chiếc xe này Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi clip Và đừng quên đăng ký Tức là subscribe hoàn toàn miễn phí kênh bán hàng của chúng tôi trên YouTube và trên fanpage Để là người đầu tiên Là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất Đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kênh. Anh Hãy like và chia sẻ clip này đến với một người giúp ô tô Kênh Anh nhé Trân trọng cảm ơn Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo